chào mừng anh em lại quay trở lại với công ty trách nhiệm hạn thiết bị game nhìn đổi cảnh này ha thì hôm nay tôi lại giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm một cái phụ kiện để hỗ trợ cho anh em bạn tiếp tục cái series những cái phụ kiện tốt nhất và an toàn nhất để giúp cho anh em mang lại chiến thắng trên sân bạc anh em nhé thì cái phụ kiện lần này đồ soi lần này tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái vòng tay soi bài ở đây anh em nhé đấy thì những video trước trong chủ series thì tôi có giới thiệu cho anh em về nhất điện thoại soi này thứ hai vì son thứ ba bật lửa thứ tư là đồng hồ soi bài thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em về cái vòng tay soi bài này anh em nhé thì cái vòng tay này nó sẽ khác với những cái phụ kiện khác những phụ kiện khác thì anh em sẽ để trên người anh em đeo sẽ rất là gọn nhưng đối với vòng tay này thì anh em chơi thì bắt buộc anh em phải có một cái áo dài anh em nhé một cái áo dài áo dài tay để anh em che được cái dây cái dây này sẽ kết nối trực tiếp với một cái bộ sạc không dây em bộ sạc là ấy này sạc dự phòng này anh em nhé đấy thì như tôi đã nói những cái sản phẩm thì sẽ có từng cái ưu nhược điểm riêng tất cả đều là để chung cái mục đích là soi hỗ trợ cho máy đánh bài quét nó vạch anh em nhá đấy thì những cái dòng này người ta nó rất là tiện nó rất là cơ động anh em nhá nó rất là bảo mật bởi vì sao bởi vì nó được ngụy trang trên tất cả những cái vật dụng hàng ngày chúng ta thường sử dụng nên là rất là bảo mật và an toàn và thứ hai nữa nó rất là cơ động nó không bằng nhạc cách dối nhưng bù lại cái lượng pin của nó thì rất là thấp anh em nhé đấy một cái nó chỉ chơi hoặc nhất là cái mặt lửa cái đồng hồ này trên tầm ba một tiếng thôi đấy những cái dòng điện thoại và ví này thì anh em chơi được từ 6 đến 7 tiếng đấy như cái vòng tay này anh em soi thì anh em có thể chơi nắp vào cục pin này đi dự phòng này này thì anh em đặt cục pin càng to thì nó xoay càng lâu anh em nhé và đây với cái cục này tôi có thể xoay trực tiếp cho anh em hai ngày luôn anh em nhé đấy thì là anh em lưu ý mỗi thứ nó đều có cái ưu điểm riêng không cái nào có hoàn hảo và luôn tất cả anh em nhé. đây anh em lưu ý đó rồi còn cách chơi ra sao thì anh em xem video để rõ biết thêm chi tiết anh em nhé để anh em liên hệ qua số là chín tám sáu không ba để có thể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 kết nối vòng tay anh em nhé còn vòng này anh em chỉ cần có dụng sang dự phòng anh em bật lên đấy là thứ hai ở đây có một công tắc này anh em bật sẵn lên đấy dây anh em sẽ luồn vào cánh tay một xuống này mà kéo dài thì cái này đeo vào một đầu rất là rất là tốt này rồi cực kỳ dễ anh em nhé đấy, cục sạc này anh em sẽ để trong người là anh em sử dụng anh em nhé rồi khi đã bật cái công tắc ở đây vào này đây một công tắc ở đây này anh em thấy không đấy. thì nó sẽ được khởi động lên và anh em kết chỉ việc kết nối với bàn và chơi như cái phụ kiện trước anh em nhé rồi em kết nối xong rồi anh em nhé máy đánh bạc đi không cần nữa đấy để anh em có thể úp trong người máy đánh bạc, máy chụp anh em nhé rồi bây giờ anh em chỉ được chơi bình thường anh em nhé anh em trả bài xong này anh em dừa này chỉnh sao cho hợp lý anh em nhé chỉnh sao cho máy hợp lý máy báo ba này tôi đang chơi ở cái chế độ chơi liêng là cái chế độ bốc cái nhà cái lên nhất đây anh em đi bàn đá này chia và số lượng người chơi là bốn người chơi này báo rất là nhanh này nhé anh xem bài anh em rất là đọc anh em nhé đấy là ba là nhé quả đi ba là nhé chia này năm sáu bảy liêng này anh em này năm sáu bảy liêng này đấy chơi rất là đơn giản đấy, báo rất là nhẹ anh em nhé mình lập pin còn nó rất là lâu rồi đặt bài xuống này để vào hai này bỏ đi hai lá này là này chín điểm này cao nhất trong này rồi anh em nhé chín điểm đây là cao nhất này không có nhà nào qua được chín chính rồi anh em nhé đấy và cái vòng tay này nó có thể tương tích với tất cả các loại máy đánh bạc các loại bạc anh em nhé anh em chỉ được mua về anh em chơi không cần phải phân loại anh em nhé biết là anh em có máy đánh bài để anh em cái từ này anh em chơi được rồi đấy còn anh em nào chưa có máy đánh bài thì có thể vào kênh của tôi xem cách sử dụng và có những loại máy nào đấy ở kênh youtube của chúng tôi để xem và sẽ có mức giá rất là phải chăng để mang tới cho anh em anh em nhé hai có đi hai lá này chia này trên điểm là cao nhất đây anh em nhé anh em nhìn thấy rõ nhất đây Đấy. trên điểm là cao nhất đây Đấy. chơi rất là đơn giản những cái này nó sẽ có một cái điểm là anh em phải mặc áo dài anh em mới chơi được anh nhá bởi vì cái dây này này anh em sẽ đi trong người nhá đấy nó không phải là dùng pin đấy nữa mà nó sẽ dùng trực cắm tiêu sản dự phòng anh em nhá đấy đây là cái nhược điểm duy nhất đây là cái nhược điểm duy nhất đây mà anh em thấy được anh em nhá còn tất cả đều đó là, là sự ăn hạn nhất định Tiếp lại là chín này anh em này lại là trên một hàng ghế đấy chúng em xem đây là chính điểm anh em nhé đây là chính điểm đánh rất là đơn giản ta sẽ thêm tiền đấy thì anh em thích cái loại sản phẩm nào anh em phù hợp chơi những sản phẩm nào thì anh em có thể sử dụng sản phẩm đó anh em nhé rất đa dạng từ điện thoại này ví vật lửa đồng hồ dây lưng vòng đeo tay báo rất là nhanh em nhé còn xài lại, đây liêu chín lên này được rất cao nhé toàn chín và liêu này nhé nguyên chín điện và liêu là rất là cao và không có nhà nào có thể qua được mắt anh có có, có thể qua được điểm của bài của anh em này nhé đấy đánh như đánh trực tiếp cầm máy chụp ở ngoài luôn này em nhé chín cao báo rất là nhanh anh em nhé rất là nhẹ bởi vì nó kết hợp hệ thống camera quét đa góc số rộng này em nhá lần này anh bên tâm được nó cũng quét của nó hai lá và đi hai chia này chiến điện lại là chiến điện này không chín thì liều anh em nhá này anh em xem này không chín thì liều này đấy đánh rất là thích anh em nhá và chúng tôi có rất là nhiều cái loại bài máy để giúp anh em chơi có sự đa dạng anh em tùy là sới chơi bài nào thì tôi sẽ có bài đấy để giúp anh em anh em nhé thì trong này có một số mẫu bài của chúng tôi để tiêu biểu ở đây để cho anh em được biết 60 cao này ba này đi ba lá này chuyển vẫn là chiến điểm anh em nhé vẫn là chiến điểm vẫn là cao nhất trong sới rồi anh em nhé đấy với cái vòng này anh em còn thể đánh bật sới đánh bật sới bạc bất cứ lúc nào gì chết tất cả các đối thủ của anh em trong sới bạc anh em nhé cực kỳ dễ cực kỳ đơn giản này này ba này một hai ba này một ba lá này chất lượng cực kỳ tốt anh em nhé này, anh em sẽ lại, lại là chín điểm này lại là cao nhất này anh em nhé bạc rất là cao anh em nhé đấy nhà này không ai qua được nhé đấy anh em này là chất lượng của nó cực kỳ tốt tôi khẳng định với em trong tất cả những cái sản phẩm mà đây những sản phẩm phụ kiện mà để giúp cho anh em cái đồ máy đánh bài thì cái vòng đeo tay này là cái vòng đeo tay đó là cái sản phẩm thích nhất đấy cái phần có chất lượng cao nhất và cái thời gian chơi là lâu nhất anh em nhé nó có một cái nhược điểm duy nhất thôi là nó là dây nó là nhà anh em phải mặc áo dài và anh em nhá thì tôi đang khẳng định với anh em là anh em đi những cửa hàng khác người ta sẽ không bao giờ nói ra những cái nhược điểm của những cái sản phẩm người ta bán người ta sẽ chỉ có những cái ưu điểm của tôi của những sản phẩm người ta bán thôi để giúp để muốn có cái sản lượng người ta bán hàng cao nhất đấy, để bán được hàng cho anh em đấy người ta sẽ sau khi anh em đã mua hàng người ta hầu như sẽ không quan tâm đến anh em nữa đấy còn bên chúng tôi bán hàng nó phải có cái tâm anh em nhé đấy sản phẩm này nó ra là sao ưu gì có ưu điểm gì và nhược điểm gì phải nói rõ ràng để giúp anh em chơi để cho anh em kiếm tiền là cái điều đầu tiên chúng tôi muốn hướng đến anh em nhé bởi vì sao bởi vì chúng tôi muốn xây dựng một cái thương hiệu thật là tốt và thật là lâu năm để mang đến cho anh em sản phẩm tốt nhất anh em nhé chính vì thế chúng tôi sẽ không bao giờ giấu giếm gì anh em đến cái ưu hay cái nhược điểm những cái lỗi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 tổng đại lý cầu bịp làm một cái video để giới thiệu đến ờ, các bạn cái sản phẩm ờ, kính áp tròng nhìn xuyên bài 7D Đấy, thì ờ, đây cái số điện thoại bên nhà mình này các bạn mua hàng các bạn có thể gọi trực tiếp hoặc là zalo cho mình để mình tư vấn thêm thì trước mặt các bạn đây là đây, kính áp tròng 7D mới nhất năm nay đây mở các bạn xem này đây là cái cấu tạo của cái kính này đầu tiên là có một cái cây gắp kính này Đấy, cây đeo kính này cho bạn đeo kính vào mắt này và đây là cái kính 7D này trong này đó đây mình sẽ lấy cho bạn xem này và đeo các bạn là thử thử nghiệm bạn luôn này đây cái kính 7D này nhìn ở đây không này với cái kính áp tròng 7D nhìn xuyên bài này thì cái ưu điểm của nó là thời gian sử dụng là được đến 5 năm và khi các bạn mua hàng bên mình sẽ bảo hành cho các bạn trong một năm thì sẽ bảo hành qua cái số điện thoại của các bạn các bạn mua số nào thì mình sẽ lưu số là ngày mua đấy và đây là kính 7D này thì cách sử dụng của nó như thế nào thì các bạn chỉ cần đeo vào mắt là các bạn nhìn được bài như nó chơi bài ngửa luôn và cái ưu điểm của nó là không đau mắt là không cộn mắt là cực êm luôn đấy là cái ưu điểm của kính áp tròng nhìn xuyên bài thì đeo như nào đây mình sẽ lấy cho các bạn xem này thì các bạn cầm cầm cái cái gắp kính này các bạn gắp cái kính ra đấy bạn để cái cây đeo kính sau đó các bạn cái chiều nào các bạn đeo được không quan trọng cái chiều nó là cái chiều nào cũng được các bạn để đây này. đấy tôi sẽ để các bạn xem này đấy như này này sau đó các bạn ấn vào mắt là nó sẽ tự khớp luôn đấy các bạn không cần phải ờ, phức tạp gì trong vấn đề đeo rất là dễ đeo thôi ai cũng có thể sử dụng các bạn nhé đấy và các bạn đeo cả ngày được luôn đấy không như cái kính đời trước là các bạn đeo cả ngày đeo cả ngày luôn và có một cái lưu ý tiếp theo à, mình muốn lưu ý các bạn này tất cả các loại kính áp tròng nhìn xuyên bài thì các bạn uh, phải đi theo bài thì đây đây là những cái mẫu bài bên mình thì uh, có nhiều bạn hỏi tôi là kính áp tròng này có thể nhìn được bài chợ không mình khẳng định luôn là không thể nhìn được bài chợ mà phải bên nhà mình cung cấp thì bên nhà mình cái cung cấp những cái mẫu bài á thì nó giống hệt luôn bài chợ đấy thì đây thì khi đeo kính thì nó sẽ nhìn như nào thì tôi sẽ ờ, dùng cái kính thử để tôi cho nó vào trong cái mắt camera để các bạn nhìn qua thì tất nhiên là các bạn đeo kính thử thì ờ, không thể bằng ờ, các bạn đeo kính vào mắt được nó sẽ không nét bằng đây thì các bạn nhìn sẽ nhìn sẽ như này đây các bạn nhìn này rất rõ rõ ràng con ca này đấy đấy con quy này đấy, con di bích này các bạn nhìn lưu ý cho tôi hai con thôi khác biệt nhất đó là con 10 là cái hình dấu cộng đấy các bạn chơi này mà chơi bài ngược này thì không ăn được tiền đấy thì không cái gì chơi có thể ăn được tiền đấy con chín là hình móc chìa khóa đây con tám và một cái đặc điểm nữa là các bạn có thể xem được cả chất các bạn nhá đây là những con quy này con quy quy cơ này thì nó sẽ đánh dấu ở đây là các bạn biết con quy cơ còn con rô thì nó sẽ đánh dấu ngược không bên này đấy con tép thì nó đánh dấu ngang trên này đấy rất đơn giản như vậy các bạn có thể nhìn thấy cả chất luôn đấy như con tép con này con này con 10 tép các bạn này nhìn này đấy các bạn nhìn đâu đấy khi đeo kính thì như này như các bạn đeo vào mắt thì mình đảm bảo luôn là nó lại rõ gấp 10 lần như luôn đấy còn khi mà các bạn không đeo kính thì cái bài nó lại bình thường như này đấy thì với cái mẫu kính này mình cũng nhấn mạnh một lần nữa luôn các bạn mua thì các bạn phải alo trực tiếp cái số điện thoại mình 0984 80 của suy để tránh mua phải hàng giả hàng nhái à, với các bạn ở xa mình có thể gửi đường bưu điện của xe đỏ đấy thì, thì ngoài cái mẫu kính áp tròng này bên mình phân phối rất nhiều cái mẫu kính khác nữa và cái mẫu bài của nó thì cũng rất nhiều mẫu bài để các bạn lựa chọn chơi nhá đây thì uh, các bạn ở ngoài bắc thì hay chơi là rồng vàng rồng đỏ này đấy các bạn nhìn kỹ bao này đấy, bên mình đều có này đây là bài ờ, bài cúc áo đấy, bài ờ, nhựa nước ngoài đấy các bạn nhìn này. đây là bài nhựa nước ngoài bài bài nhựa ở đây trong miền Nam bây giờ này bao rộn chơi cái mẫu bài trắng như này đấy như vỏ thì mẫu bài trắng lại vỏ như này à, nõi như này như vỏ trắng như này và cái mẫu bài đớp vào ga hai một cái mẫu một trong những cái bài cực phổ thông và một cái mẫu nữa là mẫu bài đô la đô la trắng đô la vàng thì mình đều có các bạn nhé đấy kia ờ, mình là lưu ý cả các bạn là tất cả các sản phẩm như mình là được bảo hành trong một năm đấy thì mình ờ, mẫu kính mới nhất năm nay kính 7D mình có hai màu một là màu xanh lá da trời và một màu đỏ đấy các bạn đã xem cái hộp kính màu đỏ này đấy. thì à, để tránh mua phải hàng giả hàng nhái các bạn alo trực tiếp chỗ này nhá hoặc zalo để mình tư vấn thêm thì bên mình cung cấp rất nhiều những dụng cụ cờ bịp như bầu cua này tài xỉu sóc đĩa máy mài bịp đấy áo đổi bài kính áp tròng nhìn trên bài đấy thì ở à, video tiếp theo mình giới thiệu các bạn một cái máy mài bịp rồi cảm ơn các bạn xem chưa